Hai anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách min NFT ở trên ví ZK Sync để có thể tăng cơ hội trúng airdrop của ZK Sync nhé. Để tham gia thì anh em sẽ cần phải có một ví MetaMask và cần từ 2 đến 5 đô để làm fee gas ở trên ZK Sync. Đầu tiên thì anh em vào trên list để thêm trên. Anh em search ở khung tìm kiếm là ZK Sync Era Mainnet, sau đó thêm vào ví. Kế đến thì anh em vào đường link là minsquare.io gạch ZK Sync, Connect ví. Đó anh em ấn vào min ở đây Kế đến thì anh em upload một tấm hình mà anh em có sẵn ở trong máy Ví dụ là ở đây mình sẽ chọn một tấm hình như thế này Sau đó là anh em có thể đặt tên, thêm phần mô tả cũng như là đường link cho NFT của anh em Sau đó thì anh em ấn vào Mint ở đây Bấm vào xác nhận giao dịch Khi màn hình hiện như thế này là thành công nhé Chúc anh em sớm nhận được thật nhiều airdrop từ GK Sinh Bye!